hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chí toàn giác đại lực, chí độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh. Như sư thú lên thay, chúng con thành kính đảnh lễ và trì thương. Từ phạm minh hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay Bali Pháp Cú Hai Đam Mã Phẩm Không Dạy Vui Kệ số 8 Duyên sự Bài kệ này được Đức Phật khi Ngài ngự tại chùa Chetavana thành Savatthi do chuyện tôn giả Maha Kassapa. Một hôm, Đức Thế Tôn đang ngồi tại Chetavana Ngài liên tưởng đến tôn giả Maha Kassapa đang trú tại Thạch Đồng, Bipap, Likutna, Vũ Hà. Hôm nay thích tử Kassapa an trú với lại chú Pháp Chiền. Ngài liền hiểu là tôn giả Maha Kassapa sau khi khất thực về ăn xong đã dùng thiên nhãn quan sát sự sanh tử của các chúng sanh Đức Phật nói lên bài kệ Pamadang Apamade Nayada Nurati Pandito vân vân Bậc trí dập buông lung với hạnh không dễ vui vân vân Dứt bài kệ có nhiều vị tỳ kheo đắc quả dự lưu Chánh văn Pamadang Apamade Nayada Nurati Pandito Panya Pasa Dhamma Vi Haaso Ko So Kinin Payam Papathatho Paphum Mathe Thidu Pale Avec Khati Thích Văn ma Đằng Số cách số ít của danh từ nam tính ma đã sự buông lung sự giải đại, sự dễ vui. Appama Dhyena Sử dụng các số ít của danh từ hợp thể. Appama đã ná cộng Pama đã sự không buông lung, không dài đại, không dễ vui. Giá đà, trạng từ, khi nào mà nú đá tí. Hiện tại ngôi số 3 số ít. Động từ nú đá tí nút Cộng Á. Shotan đẩy lùi dẹp bỏ. Pandito cho các số ít của danh từ nam tính Pandita vật hiền trí, người trí Panya Pasa Dhamma Dviha hợp âm Panya Pasa Đăng A Dviha Panya Pasa Đăng đối các số ít của danh từ hợp thể. Panya Pasada Panya cộng Pasada Lâu đài trí tuệ, lầu trí Ariha Bất biến quá khứ danh phân từ của động từ A. Ruhati A cộng Rút cộng Giá Leo lên, trèo lên, bước lên Ashoko cho các số ít của danh từ nam tính. asoka bậc vô u, người không sầu. So kinin được các số ít nữ tính của tính từ so kini, so các cộng ini, sầu muộn, buồn rầu. Ba dần được các số ít của danh từ nữ tính ba dạ ba dạ đám người nhóm người của chúng Pappathatho và hợp âm Pappathatho Iva Pappathatho chủ các số ít nam tính của danh từ hợp thể Pappatata Pappata cộng thá đứng trên núi ý vá bất biến từ như ví như sum mát thề được cách số ít nam tính của danh từ hợp thể công mát tha công má cộng thá đứng trên mặt đất đứng dưới đất bằng hiro chỗ cách số ít của nam của danh từ nam tính thì ra người trí người sáng suốt bà lề được cách số nhiều của danh từ nam tính bà lá những kẻ ngu các người khờ dại Avekati thì hiện tại ngôi số 3 số ít động từ Avekati Ava cộng If cộng Á nhìn xuống trong xuống Việt văn Với hành không về vui Người trí dẹp buông lung Leo lầu cao trí tuệ U u nhìn chúng sầu Bậc trí đứng núi cao Nhìn kẻ ngu dưới triền Pháp Cú, câu 28, chuyển văn. Yada appamade napamadang nurati asoko pandito panya pasadang ari haaso kinin payang avekati thiro pale avekati patato bát phùng bát thề. Khi với hành không dễ vui, dẹp bỏ phóng túng, bậc trí vô ưu bước lên lâu đài trí tuệ, nhìn xuống đám người sau nguồn, người trí nhìn kẻ dại, như người đứng trên núi cao, nhìn xuống những người ở dưới đất bằng. Lý giải Đức Phật nói lên bài kệ 28 này, Ngài ca ngợi vị A-la-hán khi Ngài quán thấy tôn giả Maha Kassapa sống trú với thiên nhãn, nhìn lại chúng sanh còn lặng hụt trong bể trầm luân, sanh tử mà khởi lòng bi mẫn muốn cứu giúp họ. Khi vị A-la-hán với tâm bi nhìn chúng sanh đang sanh tử, đó là bậc u u, nhìn quần chúng, u sầu và tự hồ như người đứng lên đỉnh núi, trong súng đám người còn đứng ở dưới đất vậy. Lẽ thường, người trí mới đánh giá và biết được kẻ ngu, còn nói chi là bậc đã vượt khỏi trình độ phàm phu, nhìn lại kẻ phàm tục. Biên soạn giáo trình Việt Khu Thầy Siêu Giờ đây, trước khi bước vào thời thuyết giảng hôm nay, kính mời quý đạo tràng lắng tâm thanh tịnh nghe kỳ tình Pháp Chương. Hàng thiện tính mãi mê trầm cảnh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 đạo lành như lai giờ đây đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thành tịnh chúng con xin thành kính đảnh lễ và cung thỉnh ngài hòa thượng tuệ siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay nam mô Phật thầy giáo Thank ừ. you. Nam Mô Bụt Thầy Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Tăng Chúng Kính chào và Thượng Nhật Tạng Thượng tổ Minh Hành, Thượng tọa Tân Cùng Sư Tụng Đức Trung Trung Thân chào quý tu nữ, quý Phật tử Kính thưa quý vị, hôm nay à, chúng ta học về kệ số 8 của cái phẩm Phùng Dĩ Duân Apamada hoặc các là câu kệ Phật Cú số 28 bên kỷ này Đức Phật viết nhân cái cung chuyện của tôn giả Mahakasapa tôn giả Mahakasapa là vị đệ tử ưu tú tôn hàng đại thinh văn của Đức Phật ngài là vị thọ trì 13 hạnh đầu đà Thì Đức Phật hỏi Vì sao Ngài Vì sao Ngươi lại à, Thọ trì 13 hạnh đầu đà Trong khi việc nên làm đã làm gánh nặng được đặt xuống thì tôn giả ma Mahakasapa bạch với Đức Phật rằng vì lòng tôn kính giáo pháp tôn kính lời dạy của bậc đạo sư và để nêu gương cho hậu tấn nên con phải sống theo cái pháp độc đà như vậy đủ thấy rằng là ngài có cái tâm bi mẫn đối với đoàn hậu sanh lại thêm nữa là ngài Mahakasapa ngài có cái câu hạnh rất là đặc biệt tức là ngài thường muốn xét chúng sanh những chúng sanh mà nghèo khổ là ngài đi đến là tiếp độ ngài tạo cho họ cái cơ hội để họ làm phước nếu họ không xuất gia được không đắc đạo quả được ít nữa thì cũng nhờ cái phước báo đó mà họ sanh về cõi trời Thành của Ngài Mahakasava thì sau này chúng ta sẽ à, học trong các cái câu kinh pháp cú sắp tới chúng ta có dịp để chúng ta suy nghĩ chúng ta quan hỷ về về ngài thế cho nên có lúc Đức Thế Tôn Ngài ở tại Chetavana Ngài liên tưởng đến tôn giả Akasva là vị đệ tử ưu tú của Ngài Ngài phải suy nghĩ rằng nay Sôn Thích Tử nay Thích Tử uh, Mahakasva đang trú với cái loại trú nào Ừ, cái điểm này ờ, chúng tôi cũng xin lưu ý ờ, với các phật tử ờ, khi mà chúng ta đọc bản chú giải mà được in bản chú giải của ngài pháp minh trong cái câu chuyện này thì ở chỗ đó dịch là đức thế tôn ngày suy xét Mahakasvap con trai của ta hiện nay trú ở tỉnh thức nào với ai cái câu đó sai như quý vị câu đó hoàn toàn sai ngày đâu cần gì phải đi tìm hiểu cái vụ đó làm chi với hơn nữa cái chữ hà hà hà Viha Viharena Kena hà Viharati Thì một dầu từ thì vậy nhưng mà chúng ta phải hiểu Ở đây đó Cái chữ hà Kena Viharena Là nó đồng cách, đồng tánh, đồng số Tức là Bình thường thì cái chữ Vihara đó thì là tịnh xá tịnh thất nhưng mà cái chữ vihara ri trong trường hợp này tức là cái sự an trú như chúng ta nói mối brahma ri chúng ta không thể là dịch là tịnh xá phạm thiên được mà chúng ta phải dịch là phạm trú hay là pha su vihari vihara pha su vihara không phải là tịnh xá an lạc mà chúng ta phải nói là lạc trú sukha vihara pha suối hà đó là lạc trú cho nên cái chỗ này tùy theo chỗ chúng ta dịch mà một cái trầm trọng hơn nữa là trú với cái tịnh xá à, trú trong tịnh xá với ai cái chữ cây ná cái chỗ này không thể dịch lại với ai được cho nên là cái chỗ này chúng ta phải hiểu cái ngữ cảnh là đức phật cày suy nghĩ này trú với lời an trú nào thường thường các vị a la hán đó ngài cứ mỗi một ngày ngài có một cái loại an trú như an trú là à, an trú với cái sự an trú là định không an trú chứ không hay là an trú diệt thọ tử định chẳng hạn thì như vậy cái đó là cái loại cái loại an trú cái hành trạng của các vị a la hán vậy cho nên cái chỗ này nếu mà chúng ta có đọc qua thì chúng ta nên ờ, nhớ để mà chúng ta chỉnh sửa cái tư tưởng mình lại cho đừng đọc đó nhưng mà chúng tôi yên chí một điều là các hội tử chúng ta đọc đọc kinh điển đọc không cực kỹ đâu quý vị đọc không kỹ cho nên cái này nhắc cũng thừa bởi vì chúng ta đọc lướt lướt qua chúng ta cũng cần quan tâm đến không sao cả còn chúng tôi thì tại vì à, biên soạn nghĩa hơn nữa cái bệnh cái bệnh nghề nghiệp cho nên chúng tôi thường hay phải à, tra cứu cho kỹ lưỡng thì chúng tôi mới vậy chứ còn nhất cho các phật tử cũng thừa thì à, thưa quý vị khi mà đức thế tôn ngài quá xét ngài thấy rằng là mahakasapa hôm nay an trú với cái à, cái sự an trú là thiên nhãn ngài nhập thiền cơ gọi là Barakat Chana ngài nhập thiền cơ rồi ngài dùng đến thiên nhã ở trong cái pháp thiền đó thưa quý vị không phải vị nào chứng thiền người vị đó cũng có thần thông được khó lắm bởi vì có những vị chứng thiền nhưng mà vị đó không thể hiện thông cái khả năng cũng giống như bây giờ thế này không phải ai à, tốt nghiệp đại học một người đó đều đều có cái giỏi chuyên ngành hết không không phải vậy thế vị một vài vị giỏi chuyên ngành thôi còn tốt nghiệp đại học có đôi khi người ta tốt nghiệp xong lấy bằng đại học về để treo lên nhà bếp gì nè chứ không có làm được gì, gì hết cũng như ở trong ờ, thanh tịnh đạo có nói rõ là những bậc mà chứng thiền rồi vị đó hiện thông được đó là như đức phật và các vị a la hán mà đại thinh văn kìa các vị các vị mà có lão luyện trong cái vấn đề thuần thục trong vấn đề thần thông thì các vị mới dùng thần thông được với lại trong à, năm thần thông hay là năm cái thắng trí do thiền định đem lại thì không phải lúc nào cũng có sẵn nghĩa là sau khi nhập thiền cơ xả thiền cơ xả thiền nền tảng đó chúng ta gọi là thiền nền tảng thiền nền tảng đó là ngũ thiền sau khi xả sau khi nhập thiền cơ cái vị đó mới à, tác ý đến cái loại thần thông như là thiên nhãn hay thiên nhĩ hay là tha tâm thông hoặc là biến hóa thông hoặc là tốt mạng thông thì khi mà tác ý đến đó đó thì vị đó mới bắt đầu thực hiện trong trường hợp này cũng vậy ngài an trú trong cái việc nhập thiền ngài Mahakasapa ngài an trú trong à, trong cái thiền nhập là thiền cơ rồi ngài dùng thiên nhãn để ngài quán xét à, chúng sanh để ngày mai ngài sẽ đến đó để ngài tiếp độ cứ như vậy ngày nào cũng như ngày ấy thì giờ, à, lúc bây giờ đức thế tôn sau khi vừa quan sát thấy như thế đó ở trong chú giải còn giải thích cặn kẽ nữa là lúc bây giờ đức thế tôn ngài đã với cái thần thông lực ngài đã xuất hiện trước tôn giả ma kasba những ngày nói lên cái sự kiện mà đối với trình độ thinh văn á, thì cái sự quan sát của chúng sinh có hạn chế cho nên à, quan sát vừa chừng chứ không không có dùng thi nhãn để mà nhìn thấy thấy nữa không thể thấy thấy được hết đâu sao khi đức thế tôn này nhắc như vậy rồi thì ngài cũng ở tại đá chùa Kỳ Viên sau thi vây quanh có cái hội chúng tỳ kheo nhưng mà Đức Thế Tôn ngài phân thân ngài đi đến đó ngài nhắc Thế Tôn giả ngài cách xóa vậy xong ngài trở ngài trở lại bình thường thì ờ, lúc đó ngài mới thuyết lên cái bài kể này cho chúng tỳ kheo nghe ngài nhắc lại cái sự kiện một ngày nhìn thấy tôn giả mà Kasapa à, an trú trong ờ, thiền định à, và dùng thi nhãn để quán sát chúng sanh Ngài mới đọc lên cái bài kệ bài kệ số 28 đó. ở trong bài kệ số 28 này thì uh, nó cũng không có gì à, quan trọng hay là cái gì khó hiểu để cho chúng ta phải thắc mắc ở đây đức phật này à, đọc lên bài kệ này ngày nói lên tám tháng của vị a la hán khi ngài làm cái công việc đứng ở phương diện khác thì ngài đã mô tả về hành trạng của vị a la hán là chuyện khác còn ở đây khi mà đề cập đến tôn giả Mahakasapa sau khi ngài thấy biết như vậy thì ngài đã nói pháp cho các vị tỳ kheo nghe nhưng mà ngài dẫn nhập ban đầu bằng hai câu Pama đăng Appamadena Yada Nulati tô một trí dẹp buông lung bằng cái hạnh không dễ vui tức là tất cả các vị a la hán đều là như vậy hết cái điều này chúng ta đã học qua rồi nói đến cái chữ apamadina tức là bằng cái sự không phóng dật hay không buông lung không dễ vui thì chúng ta phải hiểu đó là cái sự chuyên cần hay là cái chánh niệm hoặc là chuyên niệm và phạm phu của chúng ta đó thì ờ, nói thì chúng ta mới có cái pháp gọi là chuyên cần chuyên niệm nhưng mà đa phần cái thời gian trong một ngày đó, thì chúng ta sống theo cái cách gọi là pamandu pamadang tức là chúng ta phóng vật dễ vui phóng túng còn đối với bậc trí tức là bậc a la hán ở đây đó thì ngài không có cái cách sống như vậy ông muốn câu sau của bài kệ đó thì đức phật đặc biệt ngài nói về cái trường hợp của tôn giả ma Bát. Punyapasada Mariha một ký leo lầu cao trí tuệ Asoko Sokening Pachang cái chỗ này chúng tôi cũng xin lưu ý các phật tử chúng ta vì ờ, ở trong cái ờ, Bali Latin đó chúng ta không có cái từ không có cái động không có cái chữ ờ, cho nên chúng ta mới mượn cái chữ này chúng ta xài nhưng mà chữ g chữ c thì chúng ta đọc chắc nhẹ thôi akhosat còn ờ, cái chữ g ở phía sau đó thì chúng ta mượn chữ g mà chúng ta xài nhưng mà đúng ra phải đọc là chữ chả chả hơn chút xíu gọi là khô sát phủ âm phở âm khô sát là âm vang chết chả chết chả thành ra ở đây chúng ta là xài chữ pa chân chúng ta cứ đọc là pa chân chứ không phải pa răng đọc là pa chân đúng như vậy không sao cả chúng ta đọc không sao hết nó không có sai đâu quý vị quý vị đọc là ba dân á ba dân mới là sai còn đọc cái chân không có sai thì cái chữ asoko ở đây đó là chỉ cho cái việc asoko banito tức là bậc trí vô sầu đây là một trí vô hưu là chỉ cho vị a la hán vị a la hán là vị mà không có sự sâu muộn vì ngài đã dẹp bỏ được cái phiền não sân ngài đã cắt trừ ngài đã phá vỡ cái cái phiền não sân cho nên ngài là bậc vô ưu Sokening Pachang Chữ Pachang, Cha ở đây có nghĩa là quần chúng mà sukinin nó cũng từ cái chữ số cá mà ra nhưng mà ở đây chia theo tỉnh từ thì nó thêm chữ cái tiếp vị ngữ rồi ini ini à, sukini nó hình thành một cái đỉnh tỉnh từ nữ tánh một cái tỉnh từ nữ tánh đi với chữ pacha pacha cũng là danh từ nữ tánh tức là một uh, quần chúng nói chung ừ. cho nên bậc trí bậc a la hán mà ngài quán xét chúng sanh đó thì ờ, thứ nhất là nghề leo lầu cao trí tuệ nhìn quần chúng sầu bộ ở dưới đất ở đây có hai cái thí dụ mà chúng ta phải chú ý là một khi đã chứng được đầu quả a la hán đạt được cái thánh chính trí giải thoát thì giống như là một người mà lên lầu cao vậy đó lầu cao ở đây là lầu cao trí tuệ và bậc a la hán ngài quán xét chúng sinh phạm phu còn lặng hợp ở trong địa khổ trầm luân đó thì trường hợp đó được gọi là một vô ưu nhìn quần chúng sầu muộn vô ưu nhìn quần chúng sầu muộn đức phật ngài lặp lại một lần nữa hero pale awake là một trí nhìn kẻ u mê một trí ở đây ám chỉ cho vị a la hán trong bài kệ đã ám chỉ vị a la hán ba là chỉ cho phạm phu chúng sanh là những chúng sinh còn vô minh đó nhưng mà ở đây ngài muốn nói thêm rằng là bậc trí này nhìn chúng sinh vô minh đó cũng giống như là đức là tắc tô giống như là người đứng trên núi cao phun mắt thê ở à, quê cà tít tức là nhìn những con người đang đi tới đi lui ở dưới đất bằng ở dưới chân núi thì ở trong bài kệ này ờ, mà đức phật ngài ờ, đặc biệt nói đến cái trường hợp của tôn giả va Kaspa với lòng bi mẫn liền đã quan sát chúng sanh phàm phu còn đang khổ đâm khổ đau và trôi dạt ở trong bể khổ trầm luân họ cần phải có một chiếc bè để họ đương tựa thì ngài là một a la hán giải thoát này đứng ở núi cao trí tuệ mà ngài nhìn chúng sanh phàm phu ở dưới đất bằng như vậy chúng sinh phàm phu chúng ta cho dù chúng ta có được cái sự hạnh phúc do phước báo đem lại hạnh phúc của nhân thiên có thiên sắc thiên thương tinh thiên à, thiên tinh thiên hương thiên vị thiên xúc hay là chúng ta có sắc tinh hương vị xúc ở cõi người với những cái tài sản vật chất đầy đủ nhưng mà một khi chúng ta còn là phạm phu thì chúng ta luôn luôn là người có sự sầu muộn chưa thoát khỏi sự sầu muộn cho nên đức phật và chữ vị a la hán mỗi khi mình nhìn phàm phu chúng ta thì đó là cái nhìn của bậc vô ưu nhìn chúng sanh sầu nó cũng giống như là người phật tử chúng ta là người có cái trí tuệ chánh kiến chúng ta hiểu biết đúng lời đức phật dạy rồi bây giờ khi mà chúng ta nghe những chúng sanh khác ấy, mà họ vì vô minh tà kiến là họ tin theo ngày tháng hên xui tốt xấu vân vân họ mê tín dị đoan thì tự nhiên chúng ta có cái nhìn chúng ta nhìn nhưng mà lúc đó chúng ta tự hỏi tại sao họ có thể tin như vậy được tại sao họ có thể hiểu như vậy được à cái đó là cái sai lầm cái đó là cái tà tà kiến vân vân nhưng mà khi phàm phu chúng ta đạt đến cái mức độ cao nào đó chúng ta nhìn lại thì thật sự chúng ta không có chúng ta không có biết rằng được chúng ta chỉ có thể là chúng ta so sánh mình đỡ hơn họ là mình có chính kiến còn họ là tà kiến mình có chánh tính họ là tà tính chỉ vậy thôi cho chúng ta chưa phải như là bậc a la hán bậc cô ưu mà nhìn chúng sanh sầu muộn đâu chúng ta chưa đạt đến trình độ được điều nữa là kẻ phàm phu chúng ta do bị vị vô minh chi phối ở sống trong cái sự vô minh cho nên chúng ta được gọi là pa lát là kẻ ngu si cái danh từ ba lá dịch là kẻ ngu hay người ngu thì ở trong cái ngôn ngữ tiếng việt của chúng ta thì chúng ta có cảm giác như là cái từ đó cái từ người ngu đó là để chúng ta miệt thị người khác chúng ta có cảm giác như vậy cho nên khi mà chúng ta nói chúng ta đọc ở trong kinh thấy đức phật ngài gọi là kẻ ngu thì tự nhiên chúng ta suy nghĩ tại sao đức phật ngài lại có cái lời mạt sát chúng sanh như, như thế nhưng mà thưa vị không phải cái chữ pha lá nó đối nghĩa với chữ pandita hay là nó đối nghĩa chữ thi rá chữ thi rá trong trường hợp này với chữ pandita thì đồng nghĩa với nhau còn cái chữ ba lá là chỉ cho chúng sanh sống trong cái sự vô minh nghĩa là không hiểu biết ở đây chúng ta đừng nghĩ rằng chỉ có người mà họ không biết làm lợi ích cho mình đó, mới gọi là ngu thí dụ như ở người đời đó thì có có ăn miếng ăn họ không ăn họ nhường cho người khác ăn thì cái người khách quan họ nhìn vào họ nói người người này ngu quá có mà họ ăn đi cho người khác ăn thì cái nhìn của chúng sanh đó họ miệt thị với nhau là người ngu đó. thì trong trường hợp đó là cái nhận xét của họ và cái cái từ mà họ xài đấy nó không có chuẩn nó không có chính xác thì chúng ta thấy là cái chuyện không đáng để cho chúng ta lưu ý chúng ta học tập nhưng ở đây đó ở trong Phật giáo khi mà Đức Phật này dùng cái danh từ gọi là pala để chỉ cho chúng sanh mà còn bị vô minh đó thì chúng ta phải hiểu rằng là ngay cả khi mà chúng ta bố thí trì giới hay để chúng ta tu thiện sắc giới tiền phu sắc giới đi chăng nữa như mà chúng ta còn là phạm phu thì vẫn gọi là ba lá như thường vì sao vậy vì thế mà chúng ta phạm phu mà chúng ta hành động ác bằng cái tâm bất thiện thì như vậy cái đó gọi là apunya phi sankara là phi phúc hành mà hành này là do vô minh trợ tạo vô minh trợ cho phi phúc hành nhưng mà khi mà chúng ta làm việc thiện bố thí trị giới bằng cái tâm thiện dục giới hay là chúng ta đắc thiện sắc giới chẳng hạn cho dù vậy cái này gọi là punya phi sang khara tức là phúc hành thì cũng nằm ở trong cái cư tỏa của vô minh do vô minh nó chi phối bởi vì cái nghiệp hành đã thứ bị vô minh nó tạo ra tâm nghiệp hành là phúc hành phi phúc phúc hành rồi một vị mà đắc được cái thiền vô sắc không vô vi xứ thứ vô vi xứ vô sử xứ phi tưởng phi vi tưởng xứ cái thiền vô sắc đó nếu là thiện thiện thì vẫn là do vô minh chi phối cho nên nó gọi là gọi là bút động hành anen chắc phi sang anen cha phi sang ra đó những trong trường hợp này kẻ phạm phu chúng ta khi mà chúng ta làm thiện dục giới hay là chúng ta chứng thiền thiện sắc giới thiền thiện vô sắc giới dồn cho phúc hành hay là bất động hành thì chúng ta cũng vẫn là cũng vẫn là pa lá vẫn là chúng sinh ngu mê bởi vì chúng ta do vô minh để chi phối còn nói ngay trong hiện tại thì cho dù chúng ta đang tạo cái nghiệp hữu không bắt phá quá là thiện nghiệp hữu đi nữa đừng nói chi là bất thiện nghiệp hữu là thiện nghiệp hữu đi nữa thì thiện nghiệp hữu này nó cũng do ái thủ duy cho hữu ờ, phiền não phiền não lưng phiền não lưng nó duyên cho nghiệp lưng tức là nghiệp hữu mà phiền não lưng ái thủ đó là cái cách thật hiện tại là ái thủ nhưng mà cái muốn của nó là vô minh cái bóng của nó vô minh cũng như khi mà chúng ta luận về quá khứ thì cái thật là vô minh nhưng cái bóng nó lại ái thủ nó mới tạo ra nghiệp nghiệp hành còn cái này cái cái bún là vô minh nhưng mà ái thủ là cái hình ngay trong hiện tại hay chúng ta gọi là cái gốc và cái ngọn hoặc là chúng ta gọi là hiện hiện và ẩn cái nhân hiện phiền não phiền não luân mượn nhân hiện là ái hưởng ái thủ nhưng mà cái nhân, nhân ẩn á, là vô minh bởi vì ái không thể nào mà nó sanh khởi mà không có đi kèm với vô minh thủ tham và tà kiến nó cũng không thể nào sanh khởi không có vô minh cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng là dù thế nào đi nữa thì kẻ phàm phu của chúng ta luận về quá khứ hay là luận về hiện tại cái hành động của chúng ta đều là vô minh chi phối ngoại trừ cái trường hợp mà hành động thiện của một vị hữu học tu được quần tu đà hàm ma na hàm thì cái hành động đó không phải là do vô minh chi phối còn cái hành động của vị a la hán thì cái hành động đó là punyapa punyapa pahinasa tức là đoạn trừ được thiện ác rồi ngài đã đoạn trừ thiện ác cho nên nó trở thành cái pháp áp tức là pháp vô khí mà thuộc cái gia là tận tố là duy tác cái này nó không có nằm ở trong cái cái phòng à, sai sử của vô minh cho nên các bậc hữu học và vị a la hán nói chung từ là bậc thánh ariya la bậc thánh được xem như là người mà đã thoát khỏi cái sự vô minh còn phàm phu của chúng ta đều gọi là gọi là vô minh cả mà hãy gọi là vô minh đó thì được gọi là pa lá là những người ám bụi si mê nên ở trong bài kệ này khi mà đề cập đến nói đến vị a la hán thì chúng ta phải hiểu giải thoát là bậc leo ngài đứng trên lầu cao trí tuệ như là một người đứng ở trên núi vậy đó ngài không còn cái sự sầu buồn còn đối với phạm phu của chúng ta là người Sukini pachan hay là Sukini Pacha tức là chúng sầu muộn và pa lê tức là cái chúng ngu si thiểu trí hay là vô minh giữ như vậy không có nghĩa là chúng ta chịu chấp nhận cái số phận của mình là những kẻ đứng ở dưới đất bằng những cái kẻ sầu muộn thưa quý vị chúng ta đang cố gắng chúng ta học Phật pháp đang cố gắng chúng ta hành thiện để rồi một lúc nào đó cái phát thiện nó được chín mùi được thuần thục thì phát thiện dục giới đó nó sẽ tu luyện cái trí tuệ trí phân và trí tư từ cái chỗ đó chúng ta mới bắt đầu có được cái trí gọi là panya Phavana hay là Phavana Maya Panya tức là cái trí tu cái trí mà chúng ta đắc chứng được thiền định hay trí trí rồi chúng ta đắc chứng đạo quả gọi là trí tu thì bây giờ chúng ta cứ tu, tu tập Đức Phật dạy trong hốt cứu kinh rằng người trí từ sát na dần dần thanh lọc mỗi ô nhiễm như thợ vàng lọc vàng mình người thợ vàng đó họ nạp cái con cốc lửa họ khè lên để họ nấu một cái nồi nhỏ họ bỏ cục vàng trong đó họ nấu cho chảy rồi họ sang qua xớt lại để họ lọc những cái tạp chất nhiều lần nhiều lần như vậy đó họ phải kiên nhẫn thì vàng đó nó mới trở thành tinh anh thanh tịnh được để làm các cái đồ trang sức sáng loáng do vậy chúng ta không nên chi kinh cái điều thiện nhỏ cho nên mà không kết quả từng giọt nước nhỏ dần lâu ngày sẽ tràn bình cũng vậy người trí thấm được phương báo do làm từng chút từng chút pháp cung kinh đức phật này cũng đã dạy như thế thì bây giờ chúng ta chịu chấp nhận là tất cả những cái hành động của chúng ta thuộc về thân nghiệp hữu khổ nghiệp hữu ý nghiệp hữu ngay trong hiện tại này cho rằng nó là vô minh chi phối gì nữa hoặc là do cái mãnh lực của ái và thủ nó thúc đẩy nó làm động cơ thúc đẩy kệ nó không sao cả chúng ta mượn chúng ta mượn cái phiền não luân đó để chúng ta tạo ra cái nghiệp luân thiện rồi cái dịp luân thiện này ở trong cái nói rằng là cái pháp bất thiện đó là cái chất chứa cái sự luân hồi không bao giờ kết thúc nhưng mà các pháp thiện đó mặc dù hiện tại nó là nhân luân hồi nhưng mà cái pháp thiện lâu ngày nhiều đời nhiều kiếp đó người mà sống thiện quen rồi đó nó sẽ có đến một lúc nào đó nó kết thúc lúc nào đó nó sẽ kết thúc cũng như quý vị thấy nè, bây giờ chúng ta có cái thí dụ cỏ dại cũng như pháp bất thiện mà thiện pháp thì nó cũng giống như là rau cải, rau cải quý vị thấy một cái clip rau nước cải đó chúng ta trồng clip rau hay là clip cải thấy nó tươi tốt nó mọc lên nó cũng tươi tốt xanh um giống như là cỏ nhưng mà chúng ta cứ ờ, cắt ăn dần dần rồi nó sẽ tàn rụi chứ không phải giống như cỏ dại cỏ dại chúng ta bỏ quên nữa thì nó nó mọc um tùm lên nó che hết mặt che hết cái lít đất đó cho nên pháp bất thiện giống như cỏ dại, nó không bao giờ mà nó không bao giờ mà nó lụi tàn còn cái pháp thiện đó thiện cũng giống như rau cải chúng ta cái ý chí là chúng ta ăn hết một mùa một đợt hai đợt chúng ta cắt rồi đó sau đó nó cũng rụi thôi cũng như cái phát thiện bây giờ chúng ta cứ việc làm làm thiện rồi do cái pháp thiện đó đó nó tạo ra cái quả luân hồi của người của trời của phạm thiên nhưng mà chúng ta yên tâm đi pháp thiện nó không bao giờ nó kéo dài cái sự sanh tử luân hồi hoài hoài đâu thưa quý vị nó sẽ có lúc nó làm cho mình kết thúc cái sự sanh tử luân hồi nhưng mà ở đây đó là một điều chúng ta cần phải lưu ý là một chúng sanh phạm phu nhưng mà khi chúng ta làm thiện đó thì chúng ta cần phải có sáu cái khuynh hướng của vị Bồ Tát ở trong thanh tịnh đạo nói là u sát ta năng acha saya cha acha saya đây là sáu khuynh hướng Bồ Tát thì khi mà có sáu khuynh hướng Bồ Tát đó đó thì chúng ta làm việc thiện một thời gian thì nó sẽ kết thúc luân hồi thôi thưa quý vị sáu cái hướng đó là gì một là Phát alofa achasayo tức là cái khuynh hướng vô tham cái vị mà có khuynh hướng vô tham có nghĩa là vị đó thấy lửa ở trong tham như là tham danh tham lợi tham riết cái sự tham đắm ở trong dục lạc vũ trần nó nguy hiểm vân vân thấy cái sự nguy hiểm thấy tội lỗi đó thì hệ thấy như vậy thì bắt đầu có cái khuynh hướng vô tham là không có sự dính không có sự đấm nhiễm tâm của vị bồ tát là danh lợi là không có đấm nhiễm thứ hai gọi khuynh hướng vô sân sát achasayo tức là một cái vị bồ tát một chúng sinh bồ tát á, thấy được cái cái lỗi lầm của cái tâm sân hận mỗi lần mà khởi lên cái tâm sân thì bị đến biết được cái tâm sân này là nguyên nhân đưa chúng sanh đến chỗ khổ đau khổ đau hiện tại và khổ đau tương lai khổ đau cho mình và khổ đau cho người khác do cái tâm sân như đức phật ngài dạy rằng một người khỏi năng chúng sân bị tâm sân chi phối người đó có thể đi đến sát sanh trận kiếp vân vân tạo những ác nghiệp đó để rồi chết sau khi mệnh trung chết sanh xuống đọa xứ địa ngục chúng ta quan sát thường xuyên vậy thấy cái lỗi thấy cái khuyết điểm của sân tâm sân thì mình sống bằng cái tâm vô sân được khuynh hướng vô sân được vô si vị bồ tát có khuynh hướng vô si có nghĩa là mặc dù hiện tại còn là phàm phu thì chưa diệt được vô minh vẫn còn cái sự si mê nhưng mà cứ là có cái khuynh hướng quán xét quán vô thường khổ đau vô ngã riết cho nó thuần thục đi thì thời gian theo cái trí tuệ nó sáng lên thưa quý thế thì bây giờ chúng ta nghĩ mình phạm phu làm sao mà thoát khỏi vô minh dụ luôn cả bó đuốc của mình thổi tắt cái cái đèn mình cầm trên tay luôn thì mình đi trong bóng tối còn mặc dù mình đi trong bóng tối nhưng mà dù sao nữa trong tay mình còn cầm cái đuốc nó cũng đỡ một chút cũng còn sáng một chút cho nên cái việc cầm cái đuốc mà đi cái đuốc trí tuệ đó hàng ngày chúng ta tu tập cái gì chúng ta phải dùng trí chúng ta thấy được cái khuyết điểm và lỗi lầm ở trong cái sự si mê âm tối rồi thứ tư là khuynh hướng xuất cái xuất gia nekhamma achasayo là làm sao hễ một khi là một vị bồ tát hướng tâm đến sự giải thoát thì ờ, chúng ta phải có được một cái khuynh hướng ở tâm xuất gia hoặc là hình thức xuất gia tâm lý xuất gia đó luôn luôn người phật tử chúng ta thấy cái phiền toái ở trong luân hồi ở ở trong ờ, đời sống tại gia cư sĩ lúc nào chúng ta nghĩ đến cũng nghĩ đến cái sự phiền toái của đời sống người tại gia cư sĩ rồi chúng ta cái tâm không có bị cuốn hút vào cái đời sống tại gia cư sĩ cái đó là có tâm lý xuất gia rồi hãy được dịp thì chúng ta từ bỏ gia đình sống đời sống không gia đình như vậy gọi là hình thức xuất gia chúng ta phải có khuynh hướng vậy thứ năm đó, là chúng ta phải có khuynh hướng viễn ly viveko achasayo cô achasayo có nghĩa là chúng ta phải thấy được cái sự phiền toái ở trong cái việc mà chúng ta quần tụ tụ họp sống bè sống bè bè bạn sống phe đảng chúng ta thấy cái sự quần tụ hội họp đông người chúng ta nhàm chán chúng ta nghĩ nó phiền lắm nhất là cái hội chúng phàm phu hãy càng tập hợp đông kẻ phàm phu thì nó càng rối chúng ta thấy được như vậy cho nên chúng ta dần dần chúng ta phải bỏ vị xuất gia hàng ngày đó đức phật ngài dạy phải tâm niệm cách chí nukhu hăng sunya gare apiramamit ta có ưa thích nơi thanh vắng chăng cho nên vị xuất gia sống ở chùa phải thường xuyên mỗi ngày suy nghĩ vậy cho nên không có thích tụ hợp không có thích quần chúng đông đảo như vậy là cái khuynh hướng xuất ly ở à, khuynh hướng uh, à, viễn ly rồi cái khuynh hướng cuối cùng gọi là xuất ly gọi là nisana achasayo chữ xuất ly ở đây nó có nhiều cái sự xuất ly lắm xuất ly các dục tức là chúng ta chán khổ dục hay là chúng ta chán sắc thinh hương vị xúc rồi chúng ta hành thiền chứng thiền được sắc giới chứng được thiền sắc giới như vậy gọi là gọi là xuất ly dục giới thứ hai là xuất ly sắc giới một vị họ đắc thiền sắc rồi họ nhàm chán thiền sắc họ cho rằng thiền sắc nó cũng còn bị chướng lại bởi vì đó là thiền hữu sắc cho nên nó phải lệ thuộc vào sắc pháp đề mục cho nên người đó cái vị đó họ chứng được thiền vô sắc là không vô bi xứ thứ vô vi xứ vô sự xứ phi tử phi tử xứ rồi để xuất ly khỏi các sắc nhưng mà cái loại xuất ly thứ tư ở thứ ba đó gọi là sapasangkhara năng nisara năng tức là xuất ly khỏi các hành các hành ở đây là các pháp hữu vi hay là các sanh hữu các là xuất ly khỏi cái sự tái sanh luân hồi thì muốn xuất ly khỏi cái này để thưa vị là chúng ta phải làm sao đắc chứng được đầu quả niết bàn kìa à, mới xuất ly khỏi khỏi tam giới cho nên khi mà một chúng sanh phạm phu mà có cái khuynh hướng sáu khuynh hướng bồ tát á, thì khi mà làm việc thiện dần dần dần dần rồi cái pháp thiện đó nó sẽ giúp cho chúng ta đi đến chỗ chúng ta được sự sanh tử luân hồi ở đây đức phật ngài có dạy rằng đi kha cha đi kha cha ra rakato rati đi khăn san tassa yotanang đi cô palanang sansaro sathamang avachana tăng đêm dài cho kẻ thức đường dài cho kẻ mệt luân hồi dài cho kẻ ngu không hiểu chân diệu pháp người mà đêm khó ngủ nằm trằn trọc quá họ cảm thấy đêm dài một người đã mệt mỏi quể quải rồi thì cái đoạn đường giàu ngắn nhưng mà họ lê bước thì họ cảm thấy con đường rất dài nhưng mà ở đây đó là cái tâm lý của họ bị mất ngủ hay là tâm lý của họ mệt mỏi cho nên mới thấy đêm dài đường dài nhưng thực sự một kẻ ngu khi không hiểu chánh pháp không có được cái khuynh hướng của vị bồ tát thì người đó cứ làm ác pháp bất thiện thì kéo dài cái sự kéo dài cái sự sanh tử luân hồi ngược lại đối với một chúng sanh phạm phu nhưng một khi đã hiểu được chánh pháp và có khung minh hướng bồ tát rồi đó thì thưa quý vị chúng ta sẽ rút ngắn cái sự sinh tử luân hồi đó lại không giải thích cái này phật tử chúng ta cứ nghĩ rằng một mặt á, thì à, chư tăng giải thích nói là ráng tu tập thiện pháp để chấm dứt sinh tử luân hồi một mặt thứ hai thì học về y tương sinh học về dòng sanh tử hồi chúng ta cứ là thấy vô minh nó tạo ra phúc hành phi phúc hành bất đồng hành rồi hành duyên cho thức thức danh sắc danh sắc duyên cho lục nhập lục nhập duyên xúc xúc duyên thọ thọ duyên ái an thủ thủ duyên hữu nghiệp hữu đó, đó nó tạo ra tái sanh tái sanh rồi cái bị già bị bệnh chết sầu bị hữu hoài rồi già chết sầu bi của ai nó duyên cho tứ lậu trong tứ lậu đó có vô minh rồi vô minh tiếp tục duy cho hành hạnh cái bánh xe luân hồi đó đi vòng như vậy chúng ta nghĩ rằng như vậy thì còn cái ngõ nào mà thoát đi đâu còn ngõ nào mà thoát cho nên chúng tôi mới dạy thích cho quý vị nghe là chúng ta cái chuyện đã qua cái nhân quá khứ vô minh như hành á nhân quá khứ tạo ra quả hiện tại thức danh sắc lục nhập xuất thọ thì thôi bỏ đó nhưng mà bắt đầu họ duyên cho ái ái duyên thủ đó thì chúng ta chú ý thủ duyên cho hữu cái chỗ này nè là chúng ta tu tập để mà chúng ta rời khỏi cái miếng xích cũng giống như là xe lửa nó kéo nhiều toa chúng ta tháo gỡ một cái trục nào đó ở giữa thì tự nhiên là toa nó rời ra đi chúng ta tháo rời vô đó bằng cách là chúng ta xóa sáu kinh hướng của vị bồ tát thì chúng ta hành dồn cho nghiệp hữu nó có sanh tử luân hồi một một vài trăm kiếp nữa thì cũng kết thúc thôi cái đó thì cũng dễ vậy cho nên khi mà chúng ta học về kinh này đó sở dĩ mà chúng ta nói cho nhiều đúng ra thì bài kinh bài ờ, pháp cú số hạnh tám này thì chỉ nói đến cái trường hợp đức phật ngài chỉ thuyết cái trường hợp là tôn giả ma cách xá cách bá vị a la hán mà ngài quán xét chúng sanh như là cái người vô ưu nhìn chúng sanh sầu muộn ở dưới đất ngàn gì đó vì ngài đã leo lầu cao trí tuệ rồi tuy nhiên chúng tôi muốn nhắc thêm cái vấn đề chúng ta là cái người sòng muộn là cái quần chúng sòng muộn tức là hạng phàm phu mà là hạng phàm phu thì đó được gọi là kẻ ngu si do vô minh chi phối rồi từ chỗ đó chúng ta làm sao để chúng ta thoát khỏi cái sự luân hồi này chúng ta không còn đứng ở dưới đất bằng đi tới đi lui dưới đất bằng nữa mà chúng ta phải leo trên núi cao lên đỉnh cao trí tuệ tức là chúng ta phải làm sao để chứng đạt được quả vị a la hán trong tương lai đến đây chúng tôi xin được uh, chia sẻ với quý vị bao nhiêu bây giờ thì uh, xin được kết thúc bài giảng hôm nay ở đây phần còn lại xin kính thỉnh hòa thượng uh, ờ, giấc đẳng Ờ, điều chia sẻ và điều học là một bậc thầy Dạ thưa kính trình Hòa à, Thượng Tiểu Siêu với Pháp Thoại vừa rồi. À, kính bạch Hòa Thượng Tiểu Siêu xin thỉnh và à, Hòa Thượng Tiểu Siêu quan kỹ uh, trả lời cho một câu thôi rồi sau đó thỉnh và xin đi nghỉ bởi vì tự xưa chúng ta nói đến nhiều cái trình độ cao thấp ở trong đời sống tu hành thì ờ, hoàng thượng có thể cho một vài suy tư rằng mình dựa trên cái gì để mà mình xác định được cái cái mức độ cao thấp hay không hay là đó chỉ là một cách nói trừu tượng thôi à, ờ, cái thỉnh hoàng thượng quan hệ trở lại Ờ, xin hòa thượng ờ, viết cho một vài chữ ở trên màn hình về cái câu hỏi đó. Tôi tôi nghe không rõ lắm. Dạ, xin cảm ơn và Thượng Giác Đặng Kính mời Chư Tăng, kính thưa quý vị Thật ra thì ờ, <clears throat> Đó chỉ là tương đối thôi nếu khi chúng ta nói đến cái trình độ cao thấp trong cái việc tu tập đó nếu mà chúng ta nói về cái sự bố thí thì đức phật ngài có cái sự so sánh trong cái việc bố thí bố thí vật thực bố thí bữa ăn nó không ừ, nó không có còn thắng hơn cái sự bố thí à, cúng dường như là xây dựng chùa đến phương tăng chẳng hạn khi mà chúng ta tu tập về à, giữ giới à, tu tập về phước đức thì chúng ta quy y tam bảo nhưng mà chỉ có quy tam bảo không mà không có giữ giới thì phước nó không có bằng thế là phải quy y tam bảo có giữ giới mà quy tam bảo có giữ giới nhưng mà cái tâm của mình còn nóng nảy còn sân giận thì nó phước đức nó cũng chưa bằng cái người mà tu tập ờ, từ bi hỷ xã tu tập bốn vô lượng tâm nhất là tâm từ tu tập phước trí quý vị chúng ta ờ, cố gắng nghe pháp hiểu pháp cho nhiều là tạo phước trí chúng ta biết cái pháp gì chân chánh chúng ta thuyết giảng cho người khác nghe đó cũng tạo phước trí nhưng mà những cái việc mà tạo phước trí đó nó không bằng chúng ta tu tập có quán tâm tướng tức là quán vô thường khổ đau vô ngã hay là chúng ta nói rõ hơn tức là chúng ta hành tứ niệm xứ hành tiền quán tứ niệm xứ thì cái phước trí nó phước tội ở trong kinh Velamasutta Đức Phật đã so sánh như thế trong cái việc mà chúng ta nói về cái trình độ cao thấp thì ở đây thưa quý vị chắc không thể nào đem so sánh người này với người kia trình độ cao thấp trong sự tu tập giữa người này với người kia được một là vì chúng ta chưa biết rõ họ có những cái pháp tu như thế nào thứ hai nữa là mỗi một người tu họ có cái ưu điểm và có cái khuyết điểm khác nhau cho nên chúng ta không thể nói hết không thể so sánh được cái trình độ cái nói là chúng ta không nói đến cái vấn đề là cái trình độ à, do cái học vị nếu mà chúng ta đem so sánh cái trình độ trong cái sự tu tập mà chúng ta lấy cái học vị cử nhân Phật học hay thạc sĩ Phật học hay tiến sĩ Phật học mà chúng ta nói đó là cái sự cao thấp là chúng ta sai lầm bởi vì ở đây trong cái việc tu tập là không lấy cái học vị đó để để cân đo được so sánh được cái trình độ còn khi mà chúng ta so sánh cái trình độ tu tập đó, của mình và của người khác thì cái điều này nó cũng không có đúc là vì trong ờ, kinh pháp cú đức phật hay dạy rằng không nên nhìn lỗi người khác có làm hay không làm mà hãy nhìn lại chính mình đã làm hay chưa làm như vậy thì chúng ta nên nói về trình độ tu tập của bản thân chúng ta hôm nay chúng ta tu tập tiến bộ hơn ngày hôm qua tháng này chúng ta tu tập có tiến bộ à, hơn tháng rồi không năm gì chúng ta có sự tu tập tiến bộ hơn năm trước không chúng ta phải so sánh như thế thì như vậy đó là chúng ta mới đi đến cái chỗ hoàn thiện được cho bản thân mình còn nếu mà chúng ta nói về trình độ cao thấp trong cái sự tu tập đó thì ở đây thưa quý vị là một cái vị thầy mà đánh giá cái trình độ cao thấp trong cái sự tu tập của học trò đó thì vị thầy có bổn phận thì vị vị thầy đó sẽ y cứ vào cái ờ, pháp học thì y cứ trên phương diện cái cách thức học tập về tâm tạng kinh điển còn trên phương diện pháp hành thì y cứ vào cái niềm tin cái sự tinh tấn và cái sự chứng đạt của vị đó mà so sánh có cái trình độ cao thấp thí dụ chúng tôi nói trên phương diện pháp học một người một vị xuất gia một vị tỳ kheo đó học thuộc nhiều kinh điển vị đó chưa phải là giỏi bởi vì thuộc mà không hiểu thuộc mà đọc kinh ào ào ào ào như vậy nói bài kinh nào cũng đọc được hết cũng tụng được hết nhưng mà khi mà biểu giải thích á, ý nghĩa nó như thế nào mà vị đó không hiểu như vậy là vị đó còn thấp nhận thức nó chưa cao hiểu được cái pháp đó nhưng mà vị đó có thể trình bày giải thích cái điều mình hiểu đó cho người khác nghe được hay không thì cái đó mới trình độ cao hơn chút cái đó mới trình độ cao hơn chút thuộc lòng nhiều pháp hiểu học thuộc lòng kinh điển hiểu kinh điển có thể giải thích cho người khác nghe những điều mà đã hiểu nhưng mà rồi vị đó không biết ứng dụng những điều mình đã học hiểu đó vào ở trong cái cuộc sống tu tập của mình hay không thì cái điều đó mới mới là cao cấp ở trong cái pháp học chứ không phải đâu phải pháp sư mà chỉ là nói nhiều hiểu nhiều không đâu đâu quý vị là phải biết ứng dụng trong đời sống tu tập nữa đó là cái trình độ cái trình độ pháp học cao thấp là như vậy còn trình độ pháp hành còn vị mà tu tập vị đó có khả năng chống ngự được năm triền cái hay không cái đó là một điều để đánh giá nhiều khi đó nói pháp hành ngồi thì ngồi thì như vậy chứ hung trầm thủy miên buồn ngủ giả dự ngồi gục lên gục xuống mà không có điều chỉnh được không có chế ngự được hay là tâm phóng dật không có điều chỉnh được hoặc là nói tu thiền là một vị thiền sư chẳng hạn hay là một vị thiền sinh hình giả nói tu thiện vậy nhưng mà khi có lợi lộc phát sanh đến thì bắt đầu bị nhiễm bị tham đắm bởi những cái lợi lộc đó thì như vậy xem như trình độ tu tập của vị đó còn thấp lắm cho nên ở đây đó để vị đó phải có khả năng chế ngự được năm triền cái vị đó khi mà tu thiền đó vị đó còn phải biết rõ cái gì là làm cho ô nhiễm định cái gì làm cho thanh tịnh làm cho trong sạch định và cần phải làm cái gì để xuất ly khỏi định nên thưa vị nó có cái sự nguy hiểm nó có vị ngọt có vị ngọt có sự nguy hiểm và có sự xuất ly của nó phải biết tới trình, trình độ đó mới được chứ nó thiền thiền không cũng chưa chưa được đâu thưa vị cái trình độ tu tập khó lắm chứ không phải là chuyện đơn giản cho nên ở mỗi một cái lĩnh vực ở mỗi lĩnh vực cái trình độ cao thấp trong cái sự tu tập mỗi trong mỗi lĩnh vực nó sẽ có những cái chuẩn mực để dựa trên đó mà chúng ta nói về trình độ cao thấp cái này khó lắm cho nên không thể trình bày hết được đâu quý vị chỉ nói cái đại khái như vậy đó bây giờ xin thỉnh và tụ giác đẳng trở lại nam mô bổn thầy Sa thú, à, kính trân Hòa Thượng Từ Sư Diệu, kính à, cung thỉnh Sư Huynh đi nghỉ. Phần còn lại thì Sư Đề và à, Chư Tăng sẽ tiếp tục. Thượng tọa Pháp Tân, Thượng tọa có nghe được không? Nếu Thượng tọa Pháp Tân đang ở trước máy, xin thỉnh Thượng tọa không nghỉ. À, trả lời cho cô thảo luận số 2. Dạ. Thượng tọa Tân, ở, ở trong bài kệ hôm nay đó, Đức Phật Ngài có đưa ra một cái ví dụ là một người đứng trên cao, nhìn quần mê tại vì chúng sinh đang ở dưới uh, ở dưới uh, uh, ở dưới đồng bằng và uh, chúng ta cũng có khi nghe nói rằng việc người thì sáng việc mình thì quán thì chủ tọa pháp tinh có nghĩ rằng cái nhìn chủ quan và đặc biệt là chủ quan một cái sai lầm của chúng ta thì một phần nào đó đó nó tùy vào cái vị thế của chúng ta phải không thí dụ mình đứng cái gì thấp đó có những cái mình không thấy được đứng càng cao thì chúng ta càng có cái ảnh toàn diện tốt hơn thì thì tôi nghĩ là cái vị thế nó có ảnh hưởng đến nhìn chủ quan của chúng ta không và nếu có đó thì điều này nó ảnh hưởng như thế nào trong đời sống hàng ngày và trong sự tu tập của chúng ta và kính trình từ đó dạ nam mô phật Buddhaya nam mô tham Dhammaya nam mô Sankhaya con ờ, xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng cung kính đỉnh lễ và thượng tề siêu thượng giác đẳng chúng ta minh hạnh đại đức ờ, tệ tri cũng chưa tăng kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ ở đây thì ờ, con nghĩ rằng ờ, nếu mà mình nói trong một cái cái nghĩa đen là khi mà mình đứng ở trên một cái vị thế cao thì có lẽ là cái cái vị trí mình nó cao cho nên là mình quan sát cái tầm quan sát của mình nó sẽ à, sẽ rộng hơn thấy rõ hơn ở trong mọi sự việc thì um, sự thật ra thì uh, trong cuộc đời này đó thì uh, chúng ta ít có khi nhìn một cách toàn diện nha yeah. Dạ. bởi vì ảnh hưởng nhiều thứ nha dạ. yeah. nó có thể là ở trong cái chủ quan của mình Ờ, mình ờ, có một cái ờ, tâm lý chủ quan rồi mình ỷ lại ở trong cái cái cái cái thấy cái nhìn cái biết của chủ quan của chính mình nhìn ở một góc độ nào đó rồi mình xét đoán hay là mình nhận thức nó là như vậy nhưng mà hoàn toàn là ở trong cái cái nhìn của mình nó cũng giới hạn ở trong cái sự hạn hẹp của mình bởi vì nếu mà mình nhìn ở góc độ này hoặc nhìn góc độ kia thì mình chỉ nhìn ở một phía nào đó thôi chứ ít có khi là mình à, mình nhìn ra một cách một cách ờ, hoàn hảo được một cách đầy đủ được cho nên rằng uh, à, con nghĩ rằng à, sự thật ra đó là mình học hiểu Phật pháp yeah, mình học hiểu Phật pháp giống như người ta nói một điều đó là giữa pháp học với một pháp hành á, giữa pháp học và pháp hành á, là hai pháp nó hỗ trợ cho nhau ừ, trong cái người mà họ trước khi hành á, thì cái người đó cần phải hiểu để rồi à, à, mình hành á, nó dễ dàng có cái, cái cái kết quả hơn ở trong cái đời sống uh, tu học của mình khi uh, mình uh, học Phật pháp cũng vậy Ừ, mình hiểu người ta nói cái câu là à, mình học càng học thì mình càng thấy tối à, thấy tối có nghĩa là mình không có sáng được ở đây không có nghĩa là mình à, thấy tối ở trong cái nghĩa là mình à, thấy nó nó nó nó bị mê mờ đi nhưng mà rõ ràng là khi mà mình học Phật pháp thì uh, mình tìm hiểu ra đó thì từ cái ý này mình mới hiểu ra cái khác nữa rồi từ cái khác đó mình hiểu ra cái khác nữa thì như vậy rõ ràng là cái sự hiểu của mình nó vẫn có cái sự giới hạn ở trong cái suy nghĩ của chính mình cho nên con nghĩ rằng ở trên à, phương diện mà nhìn Phật pháp đó, người ta nói biết và hành biết và làm thì nó phải phải đồng nhất với nhau yeah. Dạ, biết và làm nó đồng nhất với nhau cũng như là con nghĩ rằng là Phật pháp thì người ta à, giống như là mình học Phật pháp là để ờ, chúng ta hiểu được cái tôn chỉ lời dạy của Phật để mà mình hành nhưng mà nhờ mình hiểu Phật pháp như vậy đó thì mình hành giữa cái hành và cái biết của mình nó cũng cũng chưa có hoàn toàn giống nhau được khác nhau cho nên rằng cái lúc mà khi mà chúng ta hành thì chúng ta thật sự là phải có những cái sự thận trọng cái hiểu của mình là cũng phải hiểu một cách đúng đắn rồi cái cái hành của mình là hành một cách thận trọng như vậy thì à, cái hành đó nó mới có thể có được cái kết quả ở trong đời sống tu học cho nên à, nếu mà mình à, mình nhìn bằng một cách chủ quan thì con nghĩ rằng cái chủ quan mà mình hiểu đúng thì thì không nói dạ à, không nói còn mình hiểu sai mà mình giữ thì chủ quan của mình á, ừ, thì à, con nghĩ rằng à, ừ, cái đó nó cũng chưa có phải hoàn toàn biết một cách đúng đắn hơn nữa cho nên là ở đây đó thì nói rằng là đối với các cái bậc thánh cũng vậy các ngài mà cái hình ảnh mà mình mình thấy ở trong cái bài kinh này đó cái kệ ngôn này đó là giống như mà bước lên trên trí lệ là uh, trí tuệ lầu cao đó mà nhìn người uh, ngu sững uh, mang nhiều sợ lo đó thì ở đây con nghĩ rằng uh, đối với các bậc thánh thật sự ra thì uh, các ngài nhìn một cách à, một cách mà nói trong cách cách nào đó thì có nghĩa là các ngài có cái chủ quan nhưng mà chủ quan đó đó là vì các ngài đã bước lên trên cái đỉnh đỉnh cao rồi tức là vượt qua rồi À, vượt ra cái sự ràng buộc của ừ, về cái quan điểm cái à, quan kiến của chính mình rồi ở cái được và cái mất cái tốt và cái xấu đó thì à, các ngài đều là vượt qua bởi vì ngay cả mình tu thì mình cũng biết là thiện pháp là mình cần phải tăng trưởng thực hành để tăng trưởng mà ác pháp thì cần phải bỏ nha cái ác pháp thì cần phải loại bỏ cho nên ở đây đó à, có nghĩ rằng một cái người tu cũng vậy mà nhờ mình có thiện pháp mình thực hành cố gắng để thực hành mà ác pháp để mà mình tìm cách này cách kia để loại bỏ đó thì lâu ngày chày tháng thì à, mình có thể à, bước lên trí trí lệ trí tuệ lầu cao giống như là các cái bậc thánh vậy đó các ngài nhìn một cách thấy rõ ờ, thường là à, chúng sanh phàm phu thì bị bao vây bị chi phối bởi phiền não cho nên là nó trong cái dòng lẫn quẩn à, mình mình bị chi phối bởi tham à, bởi à, bởi sân bởi bởi si bởi tà kiến bởi ngã chấp nó nhiều thứ lắm cho nên chính vì vậy cho nên là không có có có có vượt qua được nó trong cái dòng lẫn quẩn trong khi các cái bậc thánh đặc biệt là bậc a la hán thì ngài đã vượt lên trên Ừ, cái cái cái nhìn à, mà mình hiểu rằng là vượt lên sự cái sự ràng buộc của ừ, tất cả những cái pháp mà gọi là thiện và ác ở đây đó là khi mà mình nói đó là thiện thì mình nên hành nhưng mà mình hành riết thì cái cái cái đời sống mình hành thiện riết thì cái đời sống luân hồi của mình nó sẽ là một lúc nào đó nó sẽ sẽ chấm dứt thôi và dạ, nó sẽ bào mòn cái phiền não của mình nó sẽ tiêu diệt tận diệt cái phiền não bởi vô minh của mình hay là bởi tham ái bởi cái ngã chấp của mình nó sẽ bào mòn và khi nào mà mình bào mòn được hoàn toàn chấm dứt được những cái phiền não thì thì thì người đó vị đó được gọi là một cái vị giải thoát vì cái nhìn đó là cái nhìn của các ngài đó là nó đúng đắn ở trong cái sự ràng buộc mà mỗi chúng sanh đang bị cái sự ràng buộc mà mình đang bị cái sự ràng buộc của phiền não đó cho nên là mình ít có niệm nhận ra nhận ra bởi vì thường nó là mình bị chi phối cái người phàm phu á, thì thường bị chi phối bởi phiền não mà nó lại là lẫn quẩn nó cứ lẫn quẩn hoài cứ vượt ra rồi lại dính vô vượt qua lại dính vô giống như là có người thì nói rằng là có khi thì mình xuất gia nhưng mà có khi mình nhập gia ở đây nói cái nghĩa là ừ, dù là cái tâm lý mình có khi mình muốn thoát ra à, những cái sự ràng buộc không có sự hệ lụy của phiền não nhưng có khi ra mình còn bị vương vấn ở trong cái phiền não và chính vì vậy cho nên mình rút ừ, có khi thì mình mình được ra à, có khi mình được vào do vậy thì cái sự chi phối của phiền não nó ở trong cái dòng lẫn quẩn mà ít nhận ra thì con nghĩ rằng ở đây đó là với nhìn à, chủ quan của mình á, một người phàm phu mà nhìn chủ quan á, thì à, sợ rằng e rằng là mình không có một cái cái nhìn nó chính xác hơn bởi vì mình nhìn phải nhiều ở khía cạnh như vậy thì à, mình mới có thể à, được có một cái tầm nhìn nó quan sát rộng rãi được mình mới thấy ở nhiều góc độ khác nhau còn đối với các bậc thánh á, thì dù các ngài có nhìn một cách chủ quan của các ngài nhưng mà các ngài đã vượt qua khỏi rồi à, vượt qua khỏi rồi giống như cái người mà đứng đứng ở đứng ở trên cái cái đỉnh núi cao đó thì cái tầm quan sát của họ ở bên dưới đó họ được quan sát rõ ràng thấy mồn một mồn một mà ừ, những cái điều đó à, với cái trí tuệ của bậc thánh thì con nghĩ rằng đó là cái sự vượt qua còn đối với một người phàm phu mà với cái chủ quan của chính mình thì con nghĩ rằng nó vẫn còn có cái sự giới hạn và do đó cái học và cái hành của mình thì cần phải nỗ lực hơn thêm và yeah. nỗ lực hơn thêm trong mọi cái thời điểm trong mọi cái thời kỳ à, và như vậy thì mình mới có thể rằng bào mòn được cái phiền não và cái công đức tu tập của mình đó, càng ngày nó càng dày thì đến một lúc nào đó, đó thì có thể rằng à, gần đọc à, ờ, gần đục khơi trong để rồi mình à, sẽ trở giác ngộ được thấy được cái sự thật của nó thì con xin có cái ý để chia sẻ qua cái câu hỏi mà hòa thượng vừa, vừa nêu à, bây giờ thì ờ, con có điều chi cần bổ túc thêm thì con thỉnh hòa thượng bổ túc thêm một, một thai gia con kính thỉnh hòa thượng trở lại xa thú cái trường ờ, cái đạo Phật tử à, ờ, thưa quý Phật tử ờ, bởi vì à, hiện nay thì à, chỉ có chúng tôi và thượng đạo học tân ở trong lớp học thôi do vậy à, chúng tôi xin được à, tiếp theo lời của thượng đạo học tân rồi sau đó sẽ trở lại với à, thượng đạo học tân ở đây trong bài kệ này thì uh, Đức Phật đề cập đến hình ảnh của một vị đại đệ tử là ngài Mahakasapa mà chúng ta được biết là ngày càng nhất và dĩ nhiên là, là Đức Phật là Đức Thế Tôn à, cao cả và một vị đại đệ tử khi ngài nói như vậy cũng không có uh, thể nào mà chúng ta đem cái hình ảnh đó để so với uh, cái gì trong đời sống của chúng ta được nhưng mà dù sao thì chúng ta cũng nên nhớ một điều rằng uh, ở trong nhiều đoạn kinh khác thì Đức Phật ngài dạy chúng ta là mình ở trong cái vùng vùng này đó mình không thể kéo người khác ra khỏi vùng này và ông bà chúng ta cũng có nói cái chuyện là việc người thì sáng à, việc mình thì quán tức là khi mà chúng ta là người ở trong cuộc hay à, chúng ta là người ngập lặng ở trong chỗ nào đó thì rất khó khăn để chúng ta có một cái nhìn đủ tốt đủ chính xác về cuộc sống và vì vậy à, ở trong kinh có dạy chúng ta về cái pháp của là hồi quán và nếu quý vị mà đọc kinh Quy ừ. Mananda đó, thì Đức Phật hay dùng chữ sanya gọi là tưởng tưởng là nhìn lại à, tưởng sanya là nhìn lại nhìn lại sự vô thường khổ vô ngã cái nhìn lại đó thưa quý vị à, nó cũng là một cách cho chúng ta có cái nhìn khách quan hơn một cái thời điểm nào đó đó mà chúng ta đang là người trong cuộc á, thì quả thực là khó có một cái nhìn uh, ờ, khó có cái nhìn chính xác chúng tôi lấy một cái ví dụ như là ở trong một thời điểm cách đây 5 năm chúng ta đang có cái giận hờn quan trái với người nào đó mình và người đó đang ờ, vật lộn với nhau đang có lời qua tiếng lại thì lúc đó chúng ta không thấy được rõ rõ, rõ về cái cái vị thế của người đó rõ về cái quan điểm của người đó rõ về cái nhìn của mình rõ về cái nông nổi của mình nhưng mà năm năm đã qua rồi nếu chúng ta khéo nhìn trở lại đó thì sau khi mà chúng ta đã vượt qua những cái xung động những cái buồn vui thương ghét nhất thời đó thì chúng ta nhìn lại thấy tỉnh táo hơn và trong cái tỉnh táo đó chúng ta sẽ thấy nó khác đi và Đức Phật ngày dạy chúng ta là có những khi chúng ta tập nhìn lại yeah, dạ, chúng ta tập sống nhìn lại nhìn lại cái mà gọi là vô thường nhìn lại cái gọi là hệ lụy ờ, chúng ta nhìn lại cái gọi là vô ngã chúng ta nhớ rằng ờ, chúng ta nhìn lại cái gọi là vô ngã chúng ta nhớ rằng ờ, ở trong chiến tranh Việt Nam có những cái bi kịch uh, bi kịch của chiến tranh mà ở trong đó có một cái ngọn đồi người Mỹ đặt tên là ngọn đồi Hamburger và uh, quân đội của Bắc Việt ấy, thì gọi, cũng gọi đó là đồi hamburger nhưng mà họ gọi bằng tiếng Việt là đồi thịt bầm tại gọi đồi, đồi thịt bầm thứ đó là một ngọn đồi nhưng mà nó trở thành một mục tiêu và ở đó quân đội Hoa Kỳ quân đội Việt Nam Cộng Hòa và quân đội Bắc Việt đó đã chết không biết bao nhiêu lính và người ta đã cố gắng đánh chiếm đánh chiếm nó rỗng mật ở trên đó là không biết bao nhiêu uh, pháo binh bao nhiêu đạn đã nổ bao nhiêu người đã chết bao nhiêu sắt đã tan nát rồi làm gì rồi thưa quý vị một buổi chiều khi mà người ta chiếm được cái đó rồi người ta rút quân hết rút quân hết và ngọn đồi đó bây giờ trở thành một cái một cái nơi hoang vu lịch sử vậy thôi người ta đã từng nhớ đó là con đồi hamburger cuộc đời mình nó có nhiều lúc á nó nó rất là vô nghĩa và rất vô nghĩa chúng ta tưởng tượng đi ở trên một ngọn đồi có bao người chết ở trên ngọn đồi có nhiều bao nhiêu bom bỏ xuống có những cái trận uh, đánh chiếm rồi bị đẩy lui một cách khốc liệt nhiều lần rồi để làm gì để cho trôi qua đời sống của chúng ta cũng vậy cuộc sống chúng ta nó có nhiều ngọn đồi hamburger như vậy thử quý nghĩa là chúng ta từng hơn thua với người, người này bực bội với người kia uh, quan đái với người nọ rồi làm gì rồi đến rồi đi đến rồi đi rồi bỏ lại xong lưng tất cả chúng ta từ đâu đến trái đất này chợt lạc lõng như lời cùng quan thiếu cánh mươi móc kiếm ăn niềm vinh nỗi nhục thủ đắc một đời bong bóng vỡ ngàn mấy đời sống của chúng ta là như vậy nhưng mà để có được cái nhận thức đó để có được cái nhìn vượt thoát ra thì chúng ta phải có khả năng nhìn lại và cái khả năng nhìn lại này đức phật gọi là pháp tu tưởng sanya nhiều tưởng về vô thường tưởng về hệ lụy tưởng về vô ngã không phật tại sao chúng ta phải nhìn lại tại vì cái nhìn đó nó cho chúng ta có khả năng thấy một cách khách quan hơn cái nhìn đó cho chúng ta được ở một cái vị thế tốt hơn là ngay lúc đó không phải là người tu nào, cũng nên tập trung vào hiện tại mà quên đi quá khứ đâu không phải nếu chúng ta sống mà đi truy tầm quá khứ môi móc quá khứ để mà thương để nhớ để tưởng tiếc thì không nên nhưng mà nếu chúng ta thể nhìn lại quá khứ với cái nhìn tương đối là khách quan nhìn lại những gì đã trải qua không cần phải nói rằng mình uh, mình hay hay mình dở đáng hãnh diện hay không đáng hãnh diện mà chúng ta thử nhìn lại cái gì đã sanh cái gì đã diệt cái gì đã đến cái gì đã đi thì chúng ta sẽ thấy rằng cuộc sống là một dòng chảy dòng nước đó, đó cho dù nó đi qua ngang những thác gền cho dù nó đi qua ngang những cái phân khúc bình yên phẳng lặng dòng nước đó cho dù nó đi qua những núi cao tập trung trở thành một thác từ trên cao rơi xuống hay là ở dưới bình nguyên lặng lẽ róc rách thì xứ nước vẫn là nước dòng sinh diệt nó vẫn là như vậy có khi chúng ta tự hào về nó có khi chúng ta cảm thấy uh, mình uh, mình hãnh diện cảm thấy thế này thế kia cái nhìn đó hoàn toàn là gì hoàn toàn là chủ quan hết hoàn toàn là cái nhìn rất là chủ quan vì vậy uh, khi một vị mà gọi là đúng cái nghĩa gọi là leo đầu cao đó là vì đó ít có cái phương pháp với ngã chấp đây là ta đây là của ta đây là tự ngã của ta quý vị biết rằng chúng tôi sống ở bên mỹ đó, hầu như là rất thường xuyên những cái mà ồn ào nhất của xã hội mỹ đó là bầu cử người ta nói là một xã hội tự do rồi xã hội dân chủ và ở đây cứ 4 năm thì bầu cử tổng thống một lần hai năm thì ta có cuộc bầu cử giữa kỳ và cho dù cuộc bầu cử giữa kỳ biết hơn hay là bầu cử tổng thống gì nữa thì đều nói lên cái cái trào lưu nói cái xu thế của xã hội này và những lần như vậy rất là ồn ào nhưng mà rồi nó đến nó đi nó trôi qua nước mỹ đã lựa ra những vị tổng thống rất là lỗi lạc nhưng mà có đi họ lựa ra những tổng thống không ra gì hết nước mỹ có đôi khi họ đã thể hiện một nền dân chủ một cách đáng ngưỡng phục lắm mà có đôi khi họ tạo nên một cái cuộc bầu cử nó tầm thường không tức được nhưng mà tất cả nó chỉ là một cái điểm trong một thời gian thôi yeah. Dạ. thời điểm đó 20 năm trước thời điểm đó ngày đó người ta có thể lựa chọn một vị tổng thống ví dụ tổng thống người da đen hay là một người phụ nữ ra ứng cử phó tổng thống ờ, vân vân nhưng mà rồi nó chỉ số động một thời đời sống của chúng ta cũng vậy ngày hôm qua chúng tôi đi trên máy bay từ cờ ờ, đọc cái tin là nó là bitcoin tức là một cái uh, crypto money đó đồng tiền ảo đó là nó còn dưới 18 ngàn tức là bây giờ còn 17 ngàn 600 và chúng ta nhớ là trong thời kỳ đại dịch có lúc đồng tiền Bitcoin đã lên tới một đồng trị giá 67 ngàn Bitcoin 67 ngàn ừ. Bitcoin tụt xuống 17 ngàn 600 một khoảng cách rất là xa thì bị mất giá rất là nhiều nhưng mà chưa đâu chúng ta ghi nhớ rằng khi Bitcoin mới ra đời thì một đồng Bitcoin bằng một đồng Mỹ chúng ta mua được ly cà phê sau đó, đó rồi từ từ nó lên tới đỉnh điểm sáu mấy ngàn à, rồi nó lại xuống cuộc đời y hệt như vậy cuộc sống y hệt như vậy cuộc sống ở trong ta chung quanh ta hiện hữu của thân tâm là như vậy con người chúng ta sống trong một thế giới ảo chúng ta nâng giá trị của cuộc sống lên một điểm nào đó và từ đó nó rơi xuống vực thẳm và chúng ta điên đảo chúng ta uh, sống với điên đảo ở vòng tưởng đó chúng ta trao đảo dao động nhưng thực sự chúng ta không biết là cái gì tại sao cái lúc nó lại quan trọng chúng ta như vậy Chúng tôi gặp một đời hữu ở chùa đó đời hữu nói rằng có lúc tự nhiên đời hữu rất là mê là vượt đi ra đường nghe ai nói gì về trồng cây cũng lắng nghe ra ngoài mua được một cái nông cụ gì về để cho làm vườn cũng thích mua về để đó chất nào là cốt giá sản nào là phân bón chậu vân vân rồi một ngày đời hữu bị bệnh liệt một cái tay cái tay nó không có cử động được nhiều thì đời hữu rất tất cả điều rất là vô nghĩa không còn làm được nữa và bây giờ những cái dụng cụ làm vườn đó đời hữu thấy nó không có cái gì án để thả thiết hết có một người bạn đến hỏi xin mấy cái chậu không đời hữu nói rằng nếu anh có thể dọn hết ba cái đồ đó được anh dọn đi giùm tôi đi tôi không xài được <laughs> thế nên tội nghiệp chúng ta là con người tội nghiệp như vậy tại vì cái gì đó mà nó nó đáng giá với mình cái gì đó mà nó rất là hấp dẫn rất là lôi cuốn rất là hào hứng nó thực sự nó mang tính giai đoạn lắm và chúng ta phải ý thức được điều này ý thức rõ điều này cuộc sống và phải ở một cái vị thế vượt lên trên thì thưa quý vị tương đối là mình bớt có nông nổi hơn ở một cái vị thế vượt lên trên thì tương đối là chúng ta mới có cái khả năng để mà uh, điềm đạm hơn một chút sống có phải chăng hơn một chút còn nếu <laughs> nếu chúng ta sống mà không có vượt lên trên mà còn uh, ngập lặng đắm chìm trong đó thì thiếu gì muôn thở muôn thở chúng ta vẫn nông nổi muôn thở chúng ta vẫn là gì muôn thở chúng ta vẫn là người sống với cái tâm tư rất là chủ quan rất là chấp thủ đây là ta đây là của ta đây là của tự ngã của ta đã có đi có sống rồi thì lúc nào đó chúng ta thấy rằng thật ra vật ở đời trai tay lại trao tay nó không có gì dễ nghĩa như chúng ta nghĩ đâu cái cái lời khen của một người ờ, một cái vật quý báu mà mình có mình hãnh diện ờ, và ờ, một cái địa vị nào đó trong cuộc đời mình thực sự nó đều chỉ là hư danh hết dạ nó đúng là chúng ta sống thế giới ảo nhưng mà ngày hôm nay một điểm rất là thú vị người ta nói về một thế giới ảo nhưng mà trong cái ảo đó thì cái khổ là khổ thật chứ khổ khổ thật nhưng mà thế giới là thế giới ảo cũng như à, ờ, chúng tôi đọc một tờ một tờ báo nào đó họ dùng một cái tựa đề rất là thú vị họ nói là tiền là tiền ảo nhưng mà lừa đảo là lừa đảo thật <laughs> thì chúng ta mình nói là sống trong thế giới ảo nhưng mà cái chuyện sầu não là có thật chúng ta thực sự rất thầu sầu não với cuộc sống này bây giờ thì thấy có thượng tọa tự quyền vào trong lớp rồi à, thì xin được hỏi thượng tọa tự quyền có nghe được không nếu thượng tọa tự quyền nghe được xin thỉnh thượng tọa hoa hỷ trả lời cho một câu thảo luận một lần nữa sẽ hỏi thưa Thế Quyền có nghe được không? Dạ có dạ, vâng. Thưa Thế Quyền ờ, hôm nay chúng ta học một bài ờ, một bài kinh và trong đó Đức Phật ngài đề cập đến một bậc thiện một bậc trí đứng ở trên lầu cao trí tuệ nhìn ở dưới và ngài có xác lập rằng chỉ có một người tinh cần không phóng dật thì mới đạt được thế đó mà nhiều người trong chúng ta thì nghĩ rằng mình chỉ cần có trí tuệ mình cần thông minh là mình thấy đứng trên thiên hạ nhưng mà đức phật ngài dạy rằng do cái sự tinh cần không phóng dật thì người trí mới đạt đến một cái vị thế cao để nhìn quần mê dưới đất thì chúng ta có thấy nó rõ hơn là tại sao muốn đạt được một cái vị thế đó thì chúng ta cần à, chúng ta cần cái là không có phóng dật không có vậy vui không cái thế dạ nam mô Bố thầy giá nam mô tham ma giá nam mô sang khai với thưa đại chúng được nghe rõ không ạ và cảm ơn đức Tự trì cảm ơn truyền đạo cùng đại chúng chúng con kính lễ đến đức phật giáo pháp và chúng tăng kính lễ đến hòa thượng nhất đẳng thượng tòa pháp tăng thượng tòa minh hạnh đế đức đi đức Tự đức cùng chư tăng trang hiện diện thân chào đến quý tương lượng cùng chư phật tử cho thật thì đây là một sự so sánh mà nó nó rất là khác nó khác đến độ mà đứng ở bờ này đứng ở bờ kia đứng lên một đứng trên một cái cái lầu mà nhìn xuống khi chúng ta đứng trên lầu cao chúng ta nhìn xuống thì quả thật nói đến một cái một cái con người có một chánh niệm một con người có một cái sự tỉnh thức nó đã khác đi một con người phóng dật một con người uh, tà định tà kiến hay là một người tà niệm chúng ta nói ở một cách bình thường như vậy nói một cách cao hơn một con người mà đạt được một cái cái quả vị mà không có bị bị phóng dật không có bị cái tâm tham ái vô minh nó nó che khuất thì cái lầu cao này quả thật là lầu cao trí tuệ cái lầu cao của của cái sự vượt thoát ờ, khỏi cái cái bẫy ma khỏi cái cuộc đời hệ lụy này tức là chúng ta không có bị nô lệ và sự chi phối của tham ái khi đó thì chúng ta mới đứng lọc cao trí tuệ được vô ưu nhìn chúng nhìn chúng sầu bậc trí đứng núi cao nhìn kẻ ngu dưới triền sự thật ra mà nói một cái trạng thái không còn sanh tử không còn khổ đau không còn hệ lụy không còn bị trói buộc của cuộc đời đó nó khác hơn một con người đang khao khát đang cái tầm cầu người ta đã từ bỏ tất cả để thành tựu tất cả người ta từ bỏ với cái cái gì với những cái cái mà chúng ta thấy ngay cả dục giới sắc giới và vô sắc giới các thiền chứng để hưởng lạc mà trên cái nhìn của bậc thánh hơn cái nhìn của bà bậc thánh hữu học thì các ngài thấy đó chính là vẫn còn khổ sầu vẫn còn khổ đau cho đến khi nào mà chứng đắc thánh đạo thánh quả không còn tử sinh nữa là thành tựu tứ đạo tứ quả rồi thì ngay khúc đó có, có cái sự viên mãn một cái sự đầy đủ bây giờ bao nhiêu đây thôi chúng ta thấy khi chúng ta tốt nghiệp xong ở học vị của tú tài hay học vị của đại học đi chúng ta ví dụ như vậy đi thì chúng ta mới nói lại nhìn lại những người mà ta mù chữ thì chúng ta mới rất thương cho họ nói một cái cái điều đó, đó là chúng ta thấy chúng ta rất thương cho họ mà cuộc đời này đó thì với một người chánh niệm một người tà niệm thì cũng đã thấy thương cho họ như vậy rồi rồi một con người à, có hiểu biết được có cái niệm có cái tu tập có một cái giới có một cái à, hiểu biết có một cái cái chánh tri kiến hay có một cái cái tinh lý nhân quả nghiệp báo có cái lòng tàm có cái lòng quý à, vân vân thì giữa hai cái bờ nó cũng rất khác nhau và cũng như cái thiện cái ác vậy đó bờ này và bờ kia rất là khác nhau với một cái tà kiến một chánh kiến cũng như từ mặt đất này và hư không trên kia nó rất là xa một cái nhìn của người mà vô minh mù tối với cuộc đời và một cái nhìn của hiểu tận những gì diễn tiến của cuộc đời nó khác nhau vô cùng quả thật đứng lầu cao trí tuệ nhìn lầu cao trí tuệ nhìn từ lầu cao này mà nhìn quần mê đó mà phải đạt đến một vị thế nào mới nhìn dưới đất được như vậy cần tới cái sự tinh cần nó không dễ vui thì ở đây kính thưa quý vị ít nhất cũng đạt đạt tới một trạng thái của của cái gì của tam quả tứ đạo à chúng ta phải nhớ như vậy thì lúc đó bởi không còn cái sự buộc trối của ma giới nữa thì một sắc na tứ đạo là qua một sắc na tứ quả thì ngay khi đó và một cái sự tinh cần để không dễ vui có nghĩa rằng vị ấy tiến tu có một cái chánh tinh tấn có một cái chánh chánh tinh tấn này hỗ trợ có một chánh tinh tấn này tức là là là là, là định phần này để thúc đẩy để chúng ta hiển lộ được được cái tuệ giác cuối cùng đó chính là à, ngay khi đó chính tinh tấn nó hiệp trong tâm tứ đạo mà khai triển từ chỗ đó tứ đạo siêu thế và chứng đắc tứ đạo tứ quả siêu thế thì ngay khi đó thì chính là đứng lầu cao của trí tuệ nói một mặt khác một vị mà lọt vào vô trớ phu chuyển tộc từ phàm sang thánh thì cũng xem như là đứng ở lầu cao trí tuệ mặc dù vẫn còn bị cái sự trói buộc nhưng đã đứng trên lầu cao mà chưa đi tới cái thượng tầng của nó đã bước lên lầu cao rồi là cũng nhìn chúng ta bước lên lầu chúng ta thay vì cái đó bốn tầng chúng ta đã đi được tầng 1, tầng 2, tầng 3 thì nhìn xuống chúng sinh đang khổ sầu nếu như từng thánh quả hữu học rồi từng thánh quả học đó từ từ sơ đạo sơ quả đó tiến đến nhị đạo nhị quả là một lầu cao thứ hai nhìn xuống đất bằng hay nhìn xuống cái lầu cao cái cái lầu thứ nhất vì ấy vẫn còn bị trói buộc vẫn còn bị trói buộc bởi với dục ái vân vân vượt lên cái ờ, vượt lên cái cái cái tam đạo thì vị ấy mới mới cởi bo trói được cái à nhìn thấy cái sân cái dục nó nó nó nó, được giảm nhẹ và vị ấy tu chứng để đạt đến thánh đạo thánh quả tức là tứ đạo tứ quả ở tầng ở tầng cuối cùng đó tầng thứ tư thì từ trên lầu cao trí tuệ của nhìn của tầng thứ tư nhìn xuyên suốt cái tầng 3, tầng 2, tầng 1 và tầng dưới đất thì nó quá xa đã quá xa rồi thì như thế chúng ta thấy gọi nó mới bậc trí bậc trí ở đây tức là sắp hay là cái bậc mà thinh văn đệ tử Phật. Hay ít nhất cũng là à, bậc của hữu học Asekha, Asekha Thamma, tức là các vị đã thành tựu được các cái pháp hữu học và tu chứng đã viên mãn được các pháp hữu học và cuối cùng thành tựu được cái pháp vô học đó chính là tứ đạo tứ quả thì như thế thì vì ấy dẹp bỏ được phóng dật dẹp bỏ được cái gì cái tâm ái luyến cái tâm tham chấp cái tâm cái tâm tham ở cuộc đời và ngay khi đó thì vị ấy thành tựu và chứng đắc thánh đạo thánh quả thì tất cả chúng sinh chúng ta biết là do tham ái trói buộc mà chính vị ấy diệt trừ cái tham ái thì đứng trên đầu của của vô minh đứng trên đầu của ác ma còn nếu như mà chúng ta bị cái triền phược hay bị cái phiền não bị bị cái cái cái cái cái cái cái, cái sự khổ đau thì ngay khi đó chúng ta còn bị lệ thuộc của ác ma bị lệ thuộc của cái gì của biển trầm luân sinh tử đau khổ này là như vậy cho nên phải nói rằng cái sự tu tập đòi hỏi nó có nhiều cái sự gì biệt quả thật thì trong một cái sự khuyến tu thì chúng ta thành tựu được một cái cái thiện pháp nào đó cũng là chúng ta chúng ta tiến bước lên cái lầu cao chúng ta bỏ bớt được chúng ta có thể có cái tâm à, có cái tâm mà à, tinh tấn có cái niềm tin có cái sự tinh tấn có cái sự à, cố gắng tu tập ít nhiều thì để xem như đó là chúng ta cũng cũng lần lượt lần lượt à, cũng như từng bước từng bước nhưng sợ rằng từng bước đó chúng ta bước không nổi nữa rồi chúng ta quay trở lại thì bởi vì vì cái gì vì cái phóng vật vì cái phóng vật này vì cái dễ vui này vì cái thiếu tinh cần này làm cho ta bị sụp làm chúng ta bị bị đứng lại hay hoặc là chúng ta ngay cả chúng ta chúng ta chúng ta lùi lại hãy chúng ta rơi vào cái tham ái vô minh rơi vào cái sự sân hận sân tật lận hối cái tham tật kiến ngang mạng cái sân tật lận hối thì chúng ta xem như là xu theo dòng sông của của triền miên của đau khổ của sanh tử cũng như vậy ấy đi ngược dòng chúng ta bơi ngược dòng bơi ngược dòng và khi mà chúng ta vượt lên ở đỉnh ở cái đỉnh đỉnh cao á, thì chúng ta mới nhìn xuống thì chúng ta thấy chúng ta đã vượt qua được thì cũng như thế đó yeah. Dạ. từ lầu cao mình nhìn dưới đất thì nó cần một cái nó cần một cái thánh đạo thánh quả tuyệt đối và bạch hòa thượng chính đây là những cái ý của con là vậy nếu có gì còn muốn tốt thì kính cung thỉnh hòa thượng nam mô bổn thầy giác sa thú à, kính thưa thượng tọa quyền ở à, phía phật tử còn à, ít phút sau cùng của bài học ngày hôm nay chúng tôi xin được tóm tắt bài giảng của thượng tuệ siêu cũng như bài giảng của chư tôn đức à, trong Ờ, bài học ngày hôm nay uh, đây là thật ra đây là một cái lời cảm hứng của Đức Phật khi mà ngài nhìn thấy tôn giả Mahakasapa uh, ờ, là một vị đã đoạn tận phiền não và từ cái tâm bi mẫn từ cái năng lực siêu nhiên ngài Kassapa đã quán chiếu uh, sự sanh tử của chúng sinh dĩ nhiên là sự quán chiếu của ngài vẫn có cái giới hạn của một vị thinh văn không phải giống như đức phật nhưng hình ảnh đó tạo cho đức thế tôn một cái cảm hứng để ngài nói lên một điều rằng chính những vị mà đã vượt lên trên tất cả khi mình nhìn lại ở dưới đó, thì ở trong cái góc nhìn đó các ngài nhìn mọi sự nó khác đi vâng sở dĩ ngài đạt đến điều đó được là do cái sự tinh và cần tu tập ngay cả sau khi thành đạo rồi tôn giả Mahakaspa vẫn cho chúng ta thấy được một cái nỗ lực lớn lao khi mà Ngài thực hành cả 13 pháp độ đà để tạo cái gương lành cho người đời sau. Ở đây thưa quý vị, uh, tôn giả Mahakasapa luôn luôn được Đức Phật khen về cái nhìn và cái nhìn nó đầy vi mẫn, cái nhìn nghĩ cho hậu tấn từ cái cách sống thọ độ đà của Ngài cho đến về sau này thì tôn giả Mahakasapa là vị đã um, chủ trì cho cuộc cái tập tâm tạng kinh điển đầu tiên ngay ở trong chính cái nơi mà ngài ờ, nhà ở tức là cái hang gọi là Pipika Pipila này là ở trong chữ Hán gọi là hang thất diệp đó. nơi đó về sau này là nơi nơi kết tập tâm tạng với 500 vị A La Hán ở trong cái sự bảo trợ của vua Ajasattu tức là vua Asa Thế chúng ta khi đọc những điều này thì trở về lại với một thời đại hoàng kim của chánh pháp thời mà bậc đạo sư ờ, đức thế tôn a la hán chánh nặng giác trụ thế thời mà ở chung quanh đức thế tôn còn có những cao đồ những đệ tử như ngài xá lợi phất ngài bục kiền liên ngài maha ca diếp ngài anuruddha và nhiều vị đại đệ tử khác nhưng vị này chẳng những có thần thông siêu nhiên mà lại còn có cái trình độ giải thoát và dạ, đến cái mức gọi là sanh đã tận phạm hạnh đã thành vì gì nên làm đã làm và từ một cái vị thế rất là thanh tịnh hoàn toàn vượt thoát của các ngài đã để lại cho chúng ta những hình ảnh hết sức là đẹp là bản thân của chúng ta ngay trong cái cuộc sống rất là tầm thường này thì để có một cái đánh giá đúng đánh giá chân xác thì mình phải nằm ở bên ngoài thí dụ như bây giờ mình là người nghiện ngập thì mình không thể chỉ trích người khác là đừng nghiện ngập tại vì sao vậy chúng ta cũng nghiện ngập mà một cái người mà sống ờ, đắm mình trong dục lạc không có thể nào mà kêu gọi để cho người khác có một cái nhìn chân xác là vượt khỏi những cái gọi là gọi là dục lạc của đời sống thì ờ, phải nhận rằng hành trình tu tập của tất cả chúng ta vốn dĩ có nhiều cái uh, cái giai tầng khác nhau và chúng ta phải tự hiểu tự biết về điểm này chúng tôi xin được kết thúc uh, chương trình sinh hoạt hôm nay của room Phật pháp Buddha Dhamma kính uh, chuyên sư tôn đức đã vào trong để thuyết giảng đảnh lễ quý ngài thân chào tạm biệt quý phật tử kính chúc tất cả một ngày an lành một đêm an lành hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai nam mô bích thai giá Như sư thú vần tay chúng con thành kính tri hương và thượng giác đẳng. Sư thú sư thú lần thề, con mê ta ban nhà thay mặt tại chúng trong rừng. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mà lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe,